các bạn vừa rồi có nghe một tiếng hú ờ, rất là lớn không có thể đó là tiếng chó sói rú giữa rừng đó các bạn ờ, à, tiếng tiếng hú của bạn dự ờ, hú gọi đồng bọn các bạn có thể thấy được một ngọn núi với sương mù bao phủ đó chắc bạn không biết các bạn hay nghĩ đây đây Đà Lạt nhìn xa xa bạn có thấy một cái nhà thờ không đó. rất là giống như con cái ở một cái thị xã mà dưới chân đèo Đà Lạt mà trước khi mình lên Đà Lạt là rừng rừng núi bao quanh sương mù bao quanh và xa xa là phía biển các bạn à, nhưng mà đặc biệt là là có biển đà mình đã nói rồi mà đà lạt có biển đà lạt có biển các bạn ạ à. đà lạt biển cơn gió rất là với à, luồng không khí rất là thoáng khoái à, là mình cảm giác là những ngày đi nước ngoài à, với không khí rất là trong sạch các bạn xem đây nè nước rất là trong trong vắt như nước lá biển em lượm rong biển này làm gì em này làm gì em ăn hả dạ. ra các bạn thấy đó là nhà máy đóng tàu Hyundai trên khu Vịnh Vân Phong và xa xa qua bên phải một chút mình thấy một cái nhà rất là cao đó là nhà khách Hyundai Genesis chỉ dành cho uh, cán bộ Chào các bạn, đây là mình đang đi ờ, đường ờ, về thị xã Ninh Hòa thì từ bãi biển Dốc Lết về thị xã Ninh Hòa các bạn thì ờ, xung quanh của mình thấy là đồi núi rất là nhiều à, hôm, hôm qua mình đi một cái đường khác vào đồng tôm thì bây giờ đi ra lại không thấy đồng tôm lắm à, giờ chỉ còn cánh đồng lúa thôi thì à, à, về Ninh Hòa thì à, chủ yếu là khu vực này người ta có những cái khu vực người ta trồng mía rất là nhiều mía đường mía đường Ninh Hòa các bạn à, thì à, mía thì à, trồng ở đây để để làm đường